sợ tạo phản, Nguyễn Phú Trọng nắm thóp Bộ Công an. Có một điều ai cũng thấy, đó là ông Tô Lâm làm Bộ trưởng hai nhiệm kỳ mà không lên chức. Nếu ông Tô Lâm có lên chức thì vị trí có thể là tứ trụ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra hai suất đặc biệt, một cho chính ông và một cho Nguyễn Xuân Phúc. Đáng lẽ Nguyễn Xuân Phúc phải về vườn vì ông Phúc đã quá 65 tuổi theo quy định của điều lệ đảng. Suất đặc biệt thứ hai mà ông Trọng tạo ra ấy, ông ta đã trao cho một người mà đã từng muốn tranh đoạt ghế tổng bí thư. Đấy là cách làm không công bằng cho Tô Lâm. Ông Tô Lâm đủ tuổi để ngồi lại bộ chính trị và đang muốn vào tứ trụ mà không được ông Nguyễn Phú Trọng chiếu cố. Trong khi đó, qua 5 năm làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm luôn tận tụy phò tá. Ông không ngại huy sinh danh dự cá nhân cho người sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, giữa một quốc gia độc lập tại Âu Châu. Chiếc ghế bộ trưởng mà ngồi hai nhiệm kỳ thì đến khi phải dời ghế theo luật thì ông Tô Lâm cũng hết cơ hội quyền lực. Trước đây, Tô Lâm là người cũng khá gần gũi Trần Đại Quang, khi Trần Đại Quang làm chủ tịch nước ông ta đã đề cử Tô Lâm cho vị trí bộ trưởng. Khi lên bộ trưởng Tô Lâm lại không phò Trần Đại Quang mà phò Nguyễn Phú Trọng, để rồi Trần Đại Quang phải bị bệnh lạ mà chết. Đấy thực sự là công lao to lớn của Tô Lâm đối với Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, vì thứ công lao phản chủ như thế mà khiến Nguyễn Phú Trọng phải dè chừng. Khi Ngụy Diên phản chủ đầu quân cho Lưu Bị, thì Khổng Minh đã muốn giết con người phản chủ như ngụy Diên. Tuy nhiên, do có sự căn ngăn của Lưu Bị mà Khổng Minh đã tạm dùng Ngụy Riêng, tuy nhiên không bao giờ Khổng Minh tin ông tướng này, dùng thì dùng nhưng không tin. Vì thế, sau khi Khổng Minh mất, ông đã căn dặn thuộc hạ phải giết Ngụy chiên Làm chính trị thì ắt ông Trọng cũng nhìn ra con người Tô Lâm. Dù lập công lớn cho Nguyễn Phú Trọng nhưng sự nghiệp chính trị vẫn dẫm chân tại chỗ. Bằng cách nào để Nguyễn Phú Trọng kiểm soát Tô Lâm? Trước đây, Tổng Bí Thư chỉ nắm đảng ủy quân đội chứ không nắm đảng ủy công an. Cứ Tổng Bí Thư thì hiển nhiên Kim luôn chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Năm 2016 khi Tô Lâm lên làm Bộ trưởng Công an thì ông Nguyễn Phú Trọng đã đích thân tham gia đảng ủy công an rồi. Nếu Tổng Bí Thư mà tham gia đảng ủy công an thì điều hiển nhiên là ông Nguyễn Phú Trọng là sếp trực tiếp của ông Tô Lâm về mặt đảng. Nói như ông Nguyễn Phú Trọng thì mình phải như thế nào thì người ta mới đối với mình như thế chứ. Thì trong trường hợp này, ông Tô Lâm phải thế nào thì bản thân ông Trọng mới tham gia vào đảng ủy của Bộ Công an chứ. Ông Trọng tham gia vào đảng ủy bộ công an là trước mắt, ông Trọng muốn kiểm soát con người ông Tô Lâm. Đấy mới là điều quan trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng tham quyền cố vị thật, tuy nhiên với ông ta chức đảng ủy của một bộ thì nó không đáng để ông ta nhảy vào. Tuy nhiên, ông Trọng phải nhảy vào đảng ủy của một bộ để kiểm soát nó thì người đứng đầu bộ công an có vấn đề. Tô Lâm là con người hữu ích cho ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu không có Tô Lâm thì Trịnh Xuân Thanh không bị bắt, mà Trịnh Xuân Thanh không bị bắt thì làm sao khui ra sai phạm của Đinh La Thăng. Rồi rất nhiều người nữa, nào là Nguyễn Đức Trung, nào là Trần Bắc Hà vân vân. Nếu không có Tô Lâm thì làm sao cái lò của ông Trọng bùng cháy và làm biết bao nhiêu thanh củi phải xanh mặt vì sợ. Theo lẽ thường tình, với công lao như vậy thì Tô Lâm không thể ngồi ở ghế Bộ trưởng Bộ Công an liên tiếp hai nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2 thực sự là một bất công cho Tô Lâm. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát Tô Lâm, thì ai đảm bảo rằng Tô Lâm sẽ không phản Nguyễn Phú Trọng mà đầu quân cho thế lực mạnh hơn. Nếu Tô Lâm mà tạo phản, Nguyễn Phú Trọng sẽ không an toàn. Bài học Trần Đại Quang còn đó, không thể ông Nguyễn Phú Trọng không thấy. Tô Lâm bị xỏ mũi bởi ba dây cương. Bộ Công an là một bộ lợi hại, Cách đây năm mầm ông Nguyễn Phú Trọng đã tham gia đảng ủy công an, lúc đó Trần Đại Quang cũng tham gia và Nguyễn Xuân Phúc cũng tham gia. Tuy nhiên, với vai trò là người cao nhất trong đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã loại bỏ vào trò của Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc để ông độc chiếm quyền điều khiển Tô Lâm. Đến hôm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025 gồm 10 người, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn là thủ tướng thì đã bị ông Nguyễn Phú Trọng lấn át vai trò trong đảng ủy Bộ Công an. Giờ ông Phúc làm chủ tịch nước một chức hữu danh vô thực thì làm sao ông Phúc có tiếng nói nào trong đảng ủy Bộ Công an nữa? Ẩn số là Phạm Minh Chính, ông này là nhân vật đang lên trong đảng Cộng sản. Ông Chính không nắm đảng ủy quân đội là một điểm yếu trước Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông chính đủ bản lĩnh giành lấy tầm ảnh hưởng ở Bộ Công an thì phải nói ông chính sẽ củng cố quyền lực cho mình và làm suy yếu quyền lực của ông Trọng. Nói chung ông Phạm Minh chính là ẩn số. Tuy Tô Lâm bị xỏ mũi bởi ba dây cương, nhưng thực chất chỉ có thể có hai dây cương là đáng để Tô Lâm quan tâm thôi. Được biết, lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025 và hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ nhất diễn ra sáng mùng 4 tháng 6. Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025 gồm 27 người, ban thường vụ gồm 10 người, ngoài ba lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, còn có 7 cán bộ lãnh đạo Bộ Công an, đây là nhiệm kỳ thứ hai của ông Nguyễn Phú Trọng tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Tại buổi lễ, ông Trọng khẳng định rằng Đảng ủy Công an Trung ương kiên định nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với công an nhân dân từ trung ương đến cơ sở. Thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của đảng trọng tâm là nghị quyết đại hội lần thứ 13. Nói tóm lại, ông Trọng khẳng định chính ông sẽ là người lãnh đạo tuyệt đối đó là tham vọng mà ông Trọng chưa bao giờ giấu giếm. Ai nghĩ ra trò kiểm soát Bộ Công an? Chính ông Nguyễn Phú Trọng chứ không ai khác. Sau khi nắm được sự phục vụ của Tô Lâm, ông Nguyễn Phú Trọng nghĩ ra ngay cách kiểm soát Bộ Công an. Để tránh sự bàn tán của Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã kéo Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc vào. Lúc đó ông còn kéo thêm cả Đinh Thế Huynh. Tuy nhiên quyền lực chỉ tập trung vào tay ông – còn các nhân vật kia chỉ ngồi cho có tụ. Tháng 9 năm 2016, Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 đến 2020 gồm 16 ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 ủy viên, trong đó có 4 lãnh đạo Đảng nhà nước là Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Đinh Thế Huynh. Ông Trọng gạt bà Nguyễn Thị Kim Ngân và lần này ông Trọng cũng gạt luôn Vương Đình Huệ, và cả võ văn thưởng. Lần này trong đảng ủy Bộ Công an có ông Phạm Minh Chính thực sự là nguy cơ cho ông Trọng. Thực chất, ông Phạm Minh Chính từng là người trong Bộ Công an từ năm 2010 trở về trước. Khi đó ông Phạm Minh Chính và Tô Lâm đều là trung tướng có cấp bậc ngang nhau. Sau 10 năm ông Chính rời Bộ Công an, nhờ sự nâng đỡ của Nguyễn Tấn Dũng thì ông Chính hiện nay đang là cấp trên của Tô Lâm. Vấn đề là trong Bộ Công an không thiếu những nhân vật sẵn sàng ngã sang Phạm Minh Chính. Vì thế sự có mặt của Phạm Minh Chính là bài toán khó cho ông Nguyễn Phú Trọng trong ván bài độc chiếm quyền lực của Bộ Công an. Lần tham gia đảng ủy Bộ Công an lần này, ông Nguyễn Phú Trọng không thể gạt bỏ Phạm Minh Chính vì sao? Vì trước đây 5 năm, ông Trọng đã tạo tiền lệ Thủ tướng có mặt trong đảng ủy Bộ Công an, vậy thì bây giờ gạt Phạm Minh Chính thì làm sao gạt được?